Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Quy cuối cùng và bếp với mình nha Hôm nay mình có sẽ giới thiệu tới cả nhà một món ăn gọi là ăn kèm, ăn vặt, ăn chắc miệng của người Hàn Quốc rất là ngon đó là món khoai tây mi kho xào mè đó rồi vị khoai tây sẽ rất là ngon các bạn nha nó ngọt nè dẻo dẻo nè thơm mùi mè nè rồi có à, thêm cái mùi nước tương Hàn Quốc các bạn rất là thơm các bạn à, và thanh nha rồi đầu tiên chúng ta sẽ có nguyên liệu là 500 gram khoai tây nha nếu các bạn có khoai bị thì mình chỉ cần mình đem mình đổ sạch là mình bắt đầu mình nấu luôn không các bạn gọt vỏ nha khoai tây lớn thì mình sẽ gọt vỏ mình sẽ dùng muỗng á mình múc ra hình tròn các bạn hãy cắt hình tròn cũng được đó còn nếu khó quá để hình dung được các bạn nha đó thì à, cái khoai tây này các các bạn ha để nhỏ luôn mình, mình kho mình luộc chua cũng được các bạn nha nhưng mà để an toàn thì mình tốt nhất các bạn nên bỏ vỏ cũng được đó cho nó sạch sẽ rồi sau khi gọt vỏ xong và mình sẽ ngâm qua nước liền các bạn nha để nó không bị à, thâm các bạn đó à, mình sẽ dùng cái muỗng á, muỗng này thì các bạn hãy mua ở tiệm bánh hay là mua trên mạng được các bạn đó, muỗng để mình múc á, mình tạo hình cho mấy món đồ mà ghế âu các bạn đó thì à, cái muỗng này sẽ có hai đầu nhỏ và lớn đó, các bạn có thể múc hình tròn nhỏ hình tròn lớn được nha hình viên nhỏ viên lớn đó thì lúc mình mình, mình tạo hình nó sẽ lên rất là đẹp các bạn mà đều nữa với lại mình mình uh, múc những viên nhỏ ra khi mình luộc cũng rất là chín mau các bạn luộc mau mà mình mềm hơn các bạn nha đó các bạn thấy không đây là sau khi mình đã bút ra xong các bạn rất là đẹp nha còn tôi còn lại thì mình có thể sử dụng sao các bạn nha đó chúng ta sẽ có những nguyên liệu sau là 250g mình đó mình còn lại phân nửa các bạn nha 20g khoai tây bi rồi và 250ml nước các bạn nha nước lạnh bình thường thôi rồi nước tương Hàn Quốc mình sẽ có là 40ml nè đường mình sẽ sử dụng 10g các bạn nha và nước đường đặc Hàn Quốc mình sẽ sử dụng là 40g à, nước đường bắp đó các bạn và dầu ăn mình sử dụng là 10 ml các bạn nha và dầu mềm mình sẽ sử dụng là cũng là 10 ml luôn cùng với đó là hắc xì dầu tạo màng các bạn đó là 5 gram 5 ml cái xì dầu này mình hay sử dụng trong mấy món hoa các bạn đó và mềm sử dụng có thêm một đến hai gram các bạn nha để mình đắt á mềm nhất bạn rang nha rồi bây giờ bắt đầu mình chế biến như các bạn nha mình cho 250 gram khoai tây bi vào cùng với 250 lít nước vào và sau đó mình sẽ cho những gia vị vào như nước tương nè đường nè rồi dầu ăn nè rồi nước tương, tương đặc á, là nước tương ờ, xì dầu các bạn đó, mình sẽ nấu canh lúc sôi các bạn đó là khoảng 10 15 phút nha đó, khi mà khoai mề thì mình mới cho nước đường vào các bạn nước đường nó mình sẽ tạo một độ sệt cho nó đó. đơn giản các bạn nha All right. lại sau hơn 5 phút thì nước nó bắt đầu sôi các bạn ha bây giờ mình sẽ hất bọt các bạn nha và sẽ đi kho theo khoảng cỡ 5 đến 10 phút nữa cho nước rút xuống các bạn rồi sau đó mình mới cho nước đường vào nha rồi nước đã rút xuống các bạn thấy không bây giờ mình sẽ cho cái phần nước đường đặt vào và mình sẽ nấu thêm một phút nữa cho nó cạn lại là ok là xong các bạn nó thơm và ngon các bạn nha cô đặt lại đó ngon dẻo ngon luôn thịt mè nó thơm lắm các ơi rồi thêm cũng cộng hơn khoảng hơn 15 phút là cùng chúng ta đã có hình ảnh các bạn thấy không đó cái màu rất đẹp nha mình sẽ đảo đều cho cái màu thấm vô trong mọi nước đường các bạn nó thơm thơm mùi dầu mè mùi đường nước tương của Hàn Quốc các bạn ăn rất ngon các bạn nha món này mà với cơm á khỏi, khỏi dê luôn các bạn tuyệt vời luôn nha rất là ngon các bạn mình nào mà muốn cay thì có thể bỏ thêm ớt nha nó sẽ ngon nó sẽ ngon hơn xíu nữa phải có độ cay các bạn đó như mình cái này mình làm bún bản của bên Hàn Quốc đó đó nên mình sẽ cho thêm chút dầu mè các bạn nha nó xong hết mới cho dầu mè các bạn nha lưu ý nha tại vì cái dòng mè mình cho sớm nó sẽ bay hết mùi mà không thơm các bạn nha rồi bây giờ có tay đã được chế biến xong rồi bây giờ mình chỉ việc cho lên đĩa và mình rắc mè thôi là xong các bạn nha à, rất là thơm và ngon luôn các bạn ơi dẻo dẻo ngọt ngọt thơm mùi mè đó thì ngon các bạn cho ớt nữa thì tuyệt vời luôn nha rồi thấy bạn thấy không này chém luôn rồi nó giờ mình chỉ việc rắc mè lên nữa là xong các bạn nha quá ngon quá tuyệt vời cái nhà ơi à, cuối cùng chúng ta đã xong một ăn khoai tây mi xào kho với mè thơm lừng của người Hàn Quốc đó. từng miếng khoai đẹp mắt các bạn không ăn dẻo dẻo rất là thơm rất ngọt ngọt ngọt mà ngọt thanh các bạn đó, đường bắp á à, cùng với mè thơm nè ăn với chút ớt nữa thêm chén cơm nữa thì thôi luôn số chắc luôn các bạn các bạn ơi đó, trong thời đại dịch này mọi người cùng nhau tiết kiệm thì là món ăn này giống như bộ một dạng ăn chay các bạn không đó, thanh đạm mà chi phí là không cao các bạn không nó tiện nha và rất là đổi vị với mì hàn quốc luôn các bạn không đó. thơm và ngon nha rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với bạn này nhé nếu thấy hay thì cho quý cứ một like một đăng ký một share nha hẹn cả nhà ở những clip sau bye bye